shop lọc suteki.vn Shop bán ạc refi uy tín chất lượng, giao dịch tự động bao gồm vòng quay kim cương, cơ hội nhận đến 9.999 viên kim cương, tự vận may để nhận những ạc siêu VIP, đồng thời còn rất nhiều phần thưởng khác để chờ đợi các bạn. Shop lọc suteki.vn Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình Ui cái gì đây? và mình là Lạp Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình sinh tồn trong thời đại siêu anh hùng á. Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Trời đất ơi, <laughs> cái chuyện gì vậy? Ủa? Đâu ra mấy mấy thanh niên đó vậy? Kìa kìa kìa kìa. Ui nó gịnh mình rồi. Chết không? Xây nhà trên trên mặt nước xong rồi bị mấy con bay nó rình buổi tối rồi toàn thiệt sự Cái này chắc mình phải chỉnh sửa trong thời gian gần thôi Chứ để nó gình gình như vậy thì kỳ lắm Rồi và hiện tại thì căn cứ của mình À không chính xác hơn ngôi nhà của mình Thì nó đã có một chút thay đổi á Mình đã làm ở đây một cái bức tường Và có một cái cầu thang đi lên đúng không Và cái cầu thang này sẽ dẫn mình đi lên trên một căn phòng khác phía trên này sẽ có được tan tan tan một chỗ để mình có thể uh, cất giữ những cái set đồ mình chế tạo ha hiện tại thì số giáp của mình chế tạo nó có hạn á nên mình cũng chưa làm nhiều giá treo đồ cho lắm mình chỉ có ờ, mới gắn vào 4 set đồ thôi à và trong 4 set này thì chắc mình sẽ ưu tiên sử dụng set ờ, uh, Deadpool nè rồi set uh, Iron Man hơn á tại vì set này thì xuyên về chiến đấu còn set này sẽ giúp mình khám phá dễ hơn nè à. rồi trước mắt là như vậy đi và trong ngày hôm nay thì mình không dùng hai set đồ đó đâu <laughs> <laughs> Tại vì mình muốn chế tạo một set đồ hoàn toàn mới cơ ờ, Có đợt thì mình đã qua thế giới Wakanda rồi Nhưng mà chưa có dịp ghé ở đó và khám phá được lâu hơn á Thế nên năm nay thì mình sẽ khám phá bên đó Và một bộ giáp mình chế tạo hôm nay nó cũng liên quan đến thế giới Wakanda luôn ờ, Để bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nguyên vật liệu trước ha Đầu tiên thì nó còn một cái cái ngọc màu à, màu cam nè <laughs> Rồi à, cái tiếp đến nó cần thêm uh, White Fabric à, ờ, Chưa chưa để mình mở lên Rồi mình sẽ tiết lộ luôn Đó là bộ giáp của uh, uh, Cái gì ta Rồi mình nhớ rồi <laughs> Đó là bộ giáp của siêu anh hùng Black Panther á Báo đen báo đen <laughs> Nói tự nhiên tự quên tắt ngang à Rồi mình sẽ tìm tên của siêu anh hùng báo đen á Black Panther Ở đâu ta Black Panther đây đây đây Black Panther đây đó, trông khá là ngầu ha và nó cần phải có thêm vibranium uhm. vibra ui, ui lộn lộn lộn đường lộn đường vibranium thì mình còn được một chút à một xíu qua bên kia khám phá chắc mình cũng sẽ chế tạo ôi gì mình farm thêm vibranium mới được á rồi nó cần thêm à, black fabric nữa thì phải mình sẽ lấy ra chỉ rồi len rồi làm ra cái um, black fabric ha black fabric đây một hai ba 4 Nó cần 16 đúng không nhỉ Ồ nó cần tới 28 lận Uầy tốn kém thật sự nha Hy vọng là đủ Hy vọng là đủ Ồ, ồ, ồ, sao không chế tạo được Được Ui mình hết lên luôn rồi Mèn đét ơi phải đi farm nữa Khổ chứ này khổ nữa rồi <laughs> Mỗi lần đi farm mực là khổ ha Rồi nó cần thêm gì để mình chuẩn bị luôn nè Ruby một viên nè Titanium ingot 10 Rồi black stainless leather à, Titanium Titanium đòi, Titanium Ủa chẳng lẽ mình hết luôn hết á Ui ui cái gì Gì hù hoài vậy mấy mấy fan <laughs> Hù mình hoài Đây Titanium cần 10 nè Ruby cần một cục thôi Rồi giờ thì đi um, đi pha mật nè thì tình luôn á để mình mặc cái giáp xuyên hồn vô mình giết hết mấy con mực rồi mới được dám cả kìa mình mình sẽ sử dụng set đồ này đi để cho mình có khả năng à, tấn công nó đa dạng hơn á mình có thể chọn được vũ khí rồi đây đây đây đây mình chọn súng máy đi tới công chuyện với bọn nó cho cái người chết hết dám gình ở dưới nhà ta hả <laughs> láo tét không chấp nhận không chấp nhận đấm cho nó sưng mỏ luôn à, có có thêm một cái yellow gem nè. Uh. oh yellow gem thì nó gì, nó nó nó không không bằng ha. Uhm, và mực coi coi khúc này nó còn con mực ui đây đây đây đây rồi mực dồi dào mực dồi dào <laughs> cứ yên tâm là cái khúc sông của mình không bao giờ hết mực đâu hết hết đàn mực này thì sẽ có một đàn mực khác nó nó hồi sinh ra ha tao mà chúng ta săn mực luôn đây nữa nè uh, quá nhiều quá nhiều nhưng mà cũng phải để ý là coi chừng giết nhầm mấy con mực con là tới công chuyện nữa đó Rồi xe hết Xong chưa Sạch sẽ chưa 13 rồi nè 13 thì có vẻ vẫn chưa đủ đâu 17 18 rồi thì một em này nữa Nhiều rồi 21 uhm, Bây giờ về nhà Ui ở đây còn một ít nữa nè Ui shit nữa thì bỏ ổn rồi Bây giờ thì trước mắt mình sẽ mang 23 cái này về để chế tạo trước đi ha. Thiếu đủ gì tí tính sao? Đây đây còn thêm nữa nè. Ngay cạnh nhà luôn. Mình sống ở khu này quá là hợp lý luôn á. <laughs> Kiểu như chế tạo và cần mực á là đi săn liền à, không có tốn nhiều thời gian đi tìm. Rồi. Vô trong nhà thì mình sẽ tiến hành lấy ra thêm uh, len để mình nhuộm. Đó, nhuộm đi. Nó cần 28 lần hả ta? 28 à, Vậy là cần 12 cái nữa Ok 12 cái cho mình Lấy ra đủ rồi Đủ làm 4 lần á Không biết như đây có đủ không nữa Rồi tiếp tục tiếp tục 3 lần rồi 28 u uh, 28 đủ luôn rồi uhm, Vậy thì được quá Giờ thì mình cần Cái da đen Cái da màu đen Đây có da màu đen có da màu đen Nhưng mà mình chỉ có 7 thôi à Ui, bảy là dư luôn hả? Ừ, như vậy thì mình đã đầy đủ nguyên vật liệu để làm ra bộ giáp của uh, siêu anh hùng Black Panther rồi. Quá là đã luôn. Treo giáp mình hiện tại vô đi. Hả? Ui, một xíu, quên sửa mà hỏi kệ đi. Hư có xíu chắc không có sao đâu ha. Và mình sẽ tiến hành chế tạo ra bộ giáp của siêu anh hùng báo đen thôi. Chuẩn bị... Thanh tên Siêu anh hùng báo đen xuất hiện rồi. Cùi kìa, với bộ giáp này thì mình có thể cởi mặt nạ ra bình thường á. Và trên ngực của mình á, có một cái viên viên ngọc đính trên cọng dây chuyền nhìn rất là đẹp luôn. Và đây chính là bộ giáp của xin hùng báo đen và chắc mình sẽ cần phải có cái bản đồ Wakanda để sớm trở lại cái quê của anh ta thôi. và kỹ năng thì một xíu mình test luôn hay là mình test liền luôn giờ nhờ? Chắc mình test liền luôn đi để một xíu có gì mình đỡ bỡ ngỡ ấy để hồi vô là quýnh nhau luôn Đỡ phải bỡ ngỡ ha Rồi nó cần phải có một cái ngọc lục bảo nữa Mình đem theo hai ba cái đi Phòng ngừa trường hợp nó đánh rơi ha Rồi và với bộ giáp của siêu anh hùng Black Panther Thì mình sẽ có những kỹ năng gì đây Kỹ năng, ui mới vô là mình thấy có kỹ, kỹ năng đá rồi nè Chữ F Để mình ấn thử nha Ui trời trời trời Trời đất ơi đá một phát văng con ít nha Tít lên cao luôn <laughs> Quá dữ quá dữ Đây đây để mình test trên con rồng nước này luôn nè Mình đá nó coi mất bao nhiêu máu nha rồng nước hay rồng nước Đá rồng nước cái Ui da Ui trời trời không được Đá Ui đá Đá có 6 máu nữa hả <laughs> rồng nước này trâu quá Mình đá một phát có 6 máu thôi Đá một cái là 7 máu nè Ồ đá khá là ok ha Tuy con gồng nước này trâu như vậy mà đá 7 máu là cũng ổn áp rồi đó Mình đá như vậy tầm mấy chục lần nữa là chết <laughs> Ui đá hụt rồi Rồi kỹ năng R là móng vuốt nè Ui ui móng vuốt hụt rồi cứ bắn bắn hoài bắn bắn hoài và bộ giáp uh, của Black Panther thì mình còn được kháng lửa nữa nè đó mình leo lên lửa mình không bị sao luôn á khá là hay luôn để mình sử dụng lại cái móng vuốt coi coi được hay không Sao mình sử dụng có vẻ nó không hiệu quả lắm đó nhờ muốn vuốt lại Ui nó không thất bại rồi Thôi đổi kỹ năng khác thôi Kỹ năng V là cái khiên Để mình thử nha Bật khiên lên Đấy đấy đấy đấy Coi cái khiên mình kìa Nó không làm gì được mình luôn á Hơi bị đã nha <laughs> Cái khiên này quá dữ luôn Rồi Kỹ năng Vẫn có kỹ năng dịch chuyển giống như bộ giáp của Deadpool á khá là ok chứ khi mình dùng cúp để chiến đấu thì nó có bị ảnh hưởng không theo hình như vũ khí mà khi mình cầm trên tay thì nó sẽ bị giảm sức tấn công hay sao á đánh một lần có ba máu à có vẻ là mod vũ khí này nó không có ăn nhậu gì với nhau rồi kiểu nó như nó làm mất đi sức mạnh của vũ khí của mình luôn á đánh thường mình được ba máu cầm vũ khí thì đánh được bốn máu <laughs> bó tay luôn rồi, test tiếp những kỹ năng tiếp theo. Ôi, trời trời ơi, bộ giáp mình gần hư rồi. Chưa chưa từ từ từ từ. Về nhà sửa giáp cái đã. <laughs> chưa đi khám phá nữa mà bộ giáp muốn hư hết trơn rồi. Trời đất ơi. Như vậy thì toan mất. Đã vậy còn không cho người ta cường hóa áo giáp lên nữa. Sửa lại, sửa lại. Repair lại. Đấy. Full ban ra. Tiếp tục, tiếp tục. Và kỹ năng X là gì? Energy Danger Ồ Để mình test thử nha Energy đang coi coi có khỏe hay không nha wow. Nói chung cái bộ giáp này nó có kháng lửa là mình thấy có khoái rồi đó Một số bộ giáp trước mình chế tạo nó đâu có kháng lửa đâu Ôi, Energy đang mình dùng hộp rồi No Kỹ năng thì lâu hồi mà dùng còn hộp nữa Mình test lại Energy Danger coi Ui Rất là khó dùng luôn á chắc mình phải giết con con con con gồng nước này sớm đi rồi chúng ta sẽ đi test trên đối tượng khác á test trên nó có vẻ không ổn rồi và ờ, nó đánh cực kỳ khó chịu luôn á kiểu nó đẩy lùi mình ra ngoài à giảm lao tét hả lao tét lao tét nè đó đó đó energy đang gơ mình vừa phóng á ui nó khá là mạnh nha được á được á mình thấy kỹ năng này được nè đấy quá dữ luôn một lần có một máu thôi <laughs> ủa kìa mình, nhìn thấy cũng quy lực lắm mà sao phóng một lần có một máu vậy phóng nè đó thực sự là một lần có một máu thôi nhưng mà được cái hồi chiêu rất là nhanh ha cũng cũng bù trừ lại đi <laughs> trời đất ơi phóng lần có một máu thôi à bó tay luôn trời đất ơi <laughs> <laughs> Thôi nãy giờ chỉ là mấy màn nháp thôi ha Giờ thì tới kỹ năng hát đi Clock Úi trời trời trời uh, Tăng lên thôi, uh. Bộ giáp Bộ giáp của um, siêu anh hùng um, Black Panther cũng cho mình tăng lên nè Hay ghê á Quá dữ luôn Mình sẽ phóng cái dao coi có trúng được không nha Con này nó có né được hay không nếu mà nó né được là nó khá là giống Enderman á Ờ mà đây cũng là Enderman mà chứ gì nữa Enderman <laughs> chiến binh mà Ồ và kỹ năng chiêu cuối nè set, uh, Mình wow liên tục luôn Báo wow nè Wow wow wow wow wow wow nè Là đây tao wow người đó Wow người nè Láo tét hả Đánh thường luôn Đánh thường của bộ giáp này cũng tương đối ổn ha Ui trời trời trời sao nó bò xuống lava rồi nó cứ dịch chuyển miết à Cây nó ghê á <laughs> Test cũng không xong nữa Và tuyệt chiêu cuối Ủa gì Cái chữ Y là giống như cái Cái emoji vậy ta cánh đau forever <laughs> Cái này trong phim thì uh, Black Panther có nói nè Trước lúc combat cái Wakanda cánh đau forever Thế là ha nhào lên đánh nhau thôi á uhm. Và hình như chữ Chữ Y này giống như là một cái emoji thôi hết nó không có kiểu, như là gây sát thương được hay là cái này là chặn đó mình thấy giơ tay khá là giống cái hiệu ứng chặn á hmm. cái này thì một xíu mới test test được Ôi, nói chung thì hôm nay mình muốn uh, chế tạo bộ giáp này để khám phá vùng đất Wakanda cho nó hợp lý hơn một xíu thôi uh, và đồng thời thì mình cũng sẽ mang theo thêm một bộ giáp nữa để nhỡ mà mình cần có bay lượng thì mình sẽ sử dụng ha và đó chính là ui ui sao lọt rồi ok và đó chính là bộ giáp uh, Mark 5 á, hôm qua mới chế tạo luôn Sẽ mang theo để có gì còn người còn dùng nữa Mark 5, đây Đem ra Mặc vô luôn đi để mình nén nó thành cái ba lô trước cái đã Rồi, dục thành ba lô Được chứ, được chứ Đấy Chuẩn bị biến thành ba lô nè Úp, xong fan, có ba lô rồi Giờ thì mình sửa bộ giáp này rồi đi ha Đi liền đi liền, tranh thủ tranh thủ Rồi, bản đồ Wakanda Tiến hành, đi thôi ấy mỗi lần mình qua thế giới Wakanda thì mình sẽ rơi tự do giống như vậy nè à, để mình sẽ thử khám phá coi coi xung quanh đây có cái gì hay không nhá nhìn nhìn phía trước mình có vẻ là một cái ngôi làng hay sao á mình thấy có ánh sáng cơ qua đây nó hơi lát tại vì rất là nhiều cây luôn quá dữ quá dữ hi rồi u ui ui sao lúc nhìn được trong bóng tối lúc không nhìn được ta là mấy chập chờn à <laughs> rồi test lại cái kỹ năng dao ờ, coi đó cái dao phóng được 10 sát thương nè hình như chỉ gây được 10 sát thương đối với những con mà không có giáp thôi ồ oh, đó là vậy nè mình phóng còn ok phết đấy chứ mấy con bot ở trong đây thì nó hơi trâu thôi chứ mấy con yếu yếu là dẫn một phóng là là đuối liền á không dẫn đâu ngồi trong đây không có đồ đạc hay chân vậy buồn gì mấy fan không có người sống hả ồ oh, trong đây không có người sống oh no dùng đất wakanda ui nhưng mà có những cái con skeleton nó ngự trị đây quá trời nè không ổn rồi không ổn rồi mình phải đi tìm sự sống ở bên đây thôi À có con Ripper nữa Ripper đi chỗ khác Đá vô mặt Ripper Đá vô mặt Ripper nó nổ luôn <laughs> Đá cái nó nổ luôn mà Quá dữ quá dữ Ui có nhìn nhận nhìn nhận nhìn Mình sẽ test thử kỹ năng móng vuốt coi Không biết cái móng vuốt này nó có công dụng gì ta Mình ấn nó không có gây được sát thương cây ghê á đi ra chỗ khác đi con này láo cho ăn cái dao liền rồi luôn mắc kẹt luôn ờ mình có kỹ năng dịch chuyển mà Úi, nhưng mà ở mình đang mắc kẹt ở đây thì không có dùng dịch chuyển được ở ờ, đây đây dịch chuyển ngoài được nè mày thế không biết Úi, nhưng mà cái bộ giáp này tính ra nó cũng không có nhiều cái kỹ năng thiên về tấn công á ừ, được cái là nó khá là trâu thôi và có một cái kỹ năng khiên cực kỳ xịn sò luôn một xíu có cơ hội thì mình sẽ test cái khiên nó coi coi nó chống chịu được bao lâu ha rồi đây chẳng hạn đây Ở đây có 4 năm con nè Mình không có đem theo đuốc nên hơi tối nha Đây mình sẽ bật khiên lên Đấy đứng ở sau đánh cũng không được luôn nha Đây đây nó quýnh mình kìa mà đâu được đâu Ừ non lắm Non lắm mấy cưng Một một dao trúng ba bốn tên nè à. Ui, cái dao này nó xuyên được nhiều mục tiêu á nên khá là tiện luôn Đấy <laughs> Quá dữ quá dữ Suốt cho mặt nó Suốt cho mặt nó nè Tiếp tục phóng Xong rồi Suốt cho mặt nó tiếp đó Nói chung là thiên về võ thuật á Suốt mặt Suốt cho mặt nữa nè Đáo tét hả Láo tét Phóng dao nè Xong phim xong phim, bà mặt trời gần lên rồi Chúng ta sắp thoát khỏi cảnh tăm tối ban đêm rồi Ui sao con xương này to vậy To con à To con à To con thì cũng chết thôi Rồi lại nào Đó đó Mình bật kỹ năng cào liên tục lên ha Báo cao Cào cào cào cào nè Cào cho người chết Cào cho người chết <laughs> Cào lộn xả mấy con này đỡ không kịp luôn Nhện không lồ thì cũng phải ngẫm thôi Ồ oh, dơm bay ạ à. Dơm bay ạ à. Dơm bay hả à. Láo nháo láo nháo Láo nháo hả Phù thủy Ui phù thủy cầm kiếm What the hell À ngươi biết tàn hình chứ gì Ta cũng biết tàn hình đấy Hi Tàn hình nè Đốn bắt được em uh. Rồi Thấy đâu Có tay Ui ui Thấy thấy thấy thấy Ôi trời trời ơi Tàn hình mà cũng thấy nữa Né hả Né nè suốt cho bà văn, văn dách luôn Chuẩn bị kỹ năng báo vào nè Từ từ từ từ Báo vào Ây da báo vào chứ thôi Báo vào thôi rồi Cào cho chết luôn Hồi phục ai cho hồi phục Báo vào Báo vào liên tục Này thì phù hỷ nè Ui vẫn còn sống hả Trời ơi bà phù thủy nó trâu quá Bà đâu rồi À đây bà đây Ui đau đau đau Bộ một thể này đánh ma quá Đây đây Suốt vô mặt luôn bay dính nhách chưa Phù thể láo tét hả Đợi mình cởi cái bộ giáp ra mình ký vô đầu phát chết luôn nè Láo nháo Láo nháo láo nháo mắc ghét hả Ta cho cơ hội thể hiện mà cứ dịch chuyển láo nháo là không ưa rồi <laughs> Người động chúng dân chơi cục xúc rồi đó Tiếp tục thôi Cái vùng ế nè Bây giờ có người nè Ồ, vậy là những người dân Wakanda chỉ xuất hiện vào ban ngày thôi, ban đêm họ không có. Đây mình có thể đổi xác lấy Vibranium nhưng mà... Chắc tôi ký đầu anh quá, anh bán mắt vậy. Một cục Vibranium bán một stack xác thì tôi ký đầu anh luôn. Wow rồi đó, anh này. Trời anh này cũng không cũng đắt y gan anh kia luôn. Thắng thằng ơi. Bán được, bán được ăn chặn cắt cổ hả? Thánh thần à Nghĩ sao có một cái vibranium mà bán một cái sao sau đờ Quýnh cho ngất xỉu luôn Chứ bán cắt cổ hả Bán giá hạt dễ dụ một sắc đổi một vibranium chẳng hạn Tại vì vibranium bên đây rất là nhiều Mà bán vậy là không hợp lý Bán gì đâu đắt quá trời quá đắt à Thôi mình tự đạo đi Bán gì đâu mắc quá trời ai mà mua cho nổi Đã lâu lâu người ta mới du lịch qua đây chơi mà bán gì đó Sắp nổi không Đấy mình đào một xíu mình được ba cái này nè tiết kiệm được bao nhiêu là là là, là sắt của người ta rồi rồi ở đây còn khá là nhiều vibranium đúng không? mình sẽ chịu khó lên đây mình đào một xíu các công qua đây là chủ yếu lấy thêm vibranium luôn ui ui ui lava tràn lava tràn ừ nó không tràn nghe mình không sao không sao lầm lầm lầm lầm ui dồi ôi mất hết một hai miếng á uống thì chứ không không mà ở đây nó bù lại cho mình nè <laughs> qua đây đào vibranium là về xài thái ra luôn ha đó, được 33 rồi nè đấy mới cứ tí tẹo thôi mà tiết kiệm được bao nhiêu là chi phí mua từ những cái anh dân làng trong kia dân làng ở bên thế giới Wakanda để bán đồ vậy là mình thấy là mất thiện cảm rồi Ồ, trên kia còn miếng nữa để mình lên mình đào nốt luôn đi rồi mình sẽ tiếp tục khám phá một lần mình qua đây mình lấy ít ít gì đó đủ dùng trong một thời gian rồi tại vì có mới có bộ giáp này là mình cần dùng tới vibranium thôi còn mấy bộ giáp trước á hầu hết là mình chỉ dùng vibranium để làm cái nhiên liệu mình sử dụng cái à, máy tính đó mà chứ không có cần phải cần nhiều giống như bộ giáp này đâu nó ngốn mình hết 24 lần rồi giờ thì đi lên thôi nè giờ lên đường nào đi ta ui trời trời ơi <laughs> cái cúp này đào đào đá ra emerald nữa nè đúng là cúp ultimate xịn thiệt sự đào đá mà còn ra cả ngọc lục bảo cơ vip ghê á nhảy nhảy rồi lên đây nhảy lên tiếp nhảy nhảy út út nhảy nhảy rồi xong giờ đi dưỡng nào đây ta ở phía bên kia mình thấy có công trình gì cơ u công trình gì á ế tò mò quá chạy chạy chạy lẹ chạy lẹ chạy lẹ quá ui công trình gì mà nhìn to thế ế tới công chuyện tới công chuyện thôi mình sẽ tàn hình đột nhập vô đó như không có chuyện gì xảy ra ha đấy đấy tàn hình vô liền <laughs> tàn hình vô liền quá dữ luôn ô ô trong này có gì à thấy này có rương có, có vàng có vàng tỏi các thứ nè hmm. có thêm cái đùi gà tí mình gặm đi đói bụng có đùi gà ăn cũng đỡ đói lắm á hình như trong đây là bắt đầu có rương rồi nè hồi nãy mấy cái ở ngoài mình không có thấy rương trong đây mới thấy có rương á Nhưng mà đồ trong đây thì tương đối là nghèo ha Mình không biết tại sao nữa Nhưng mà đồ trong đây nãy giờ mình thấy nó khá là nghèo Rồi đây nữa nè Mà hên không có lính bảo vệ hết trơn á Cũng đỡ Đỡ bị cà khịa Cái này là khối gì á Để mình, mình đào thử Đây là khối đồng Có đổi ra đồng được không Trời trời trời Nó đổi ra được đồng luôn nè Thời tới ơi Thời tới thời tới cảm kịp <laughs> Chắc mình đào hết cái số này mang về luôn quá Quá trời đồng luôn Mình đỡ phải đào với hàng Tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian luôn á Rồi rồi ui, nhưng mà trong đây nhiều quá quá Để mình tiêu diệt bớt mới được Dùng cúp ultimate mình dọn dẹp cho nhanh Đấy cứ một đập là chết à Sao Trong đây có vàng tiếp Sao mỗi rương nó cho mình một chút vàng là như thế nào nhỉ Á à? không cho đồ bếp hẳn mà nó cho kiểu lắc nhắc lắc nhắc ấy có chịu thiệt sự luôn á chứ à, gương bên đây đừng nói cũng vàng nè rồi chuẩn luôn rồi chắc là bên đây quý nhất chắc là vàng quá mình thấy nãy giờ lướt toàn vàng không mà không có nổi kim cương luôn á hả toàn là vàng thôi buồn dễ sợ rồi thử qua bên đây coi cái này có vẻ nó cao hơn nè uh gái vàng <laughs> làm tấm hình ở đây làm kỷ niệm coi kỷ niệm du lịch qua Wakanda nè rồi ok <laughs> được thiệt sự chụp hình chụp hình sống ảo xong rồi mình phải tới công chuyện chứ đúng không bỏ sao mà được lượm <laughs> vàng luôn rồi uhm. mình không biết là mình có nên trèo lên trên không tại vì mình không không chắc là trên kia có đồ ôi hình như trên kia không có đồ Hên quá phải mình trèo trở là tốn công mà. Vậy là mình đã khám phá xong hai, tr hai chỗ ra Mình nghi nghi mà hồi mình lướt đồ xong cái đùm một phát có thanh niên nào xuất hiện trước mặt đấm phát chết mình luôn á Nghi lắm Và đây là chỗ pha thuốc nè Trời đất ơi chỗ pha thuốc có cần quy mô vậy không dấu đồ nữa Lại dấu vàng <laughs> Chả hiểu sao ở <coughs> Trong đây có quái vật không ta? À đây đây đây có quái vật có quái vật anh ơi. Em vô đây uh, quái vật chứ không có ý đời đâu. Trời ơi trời, tự nhiên đâu hôm nay có nhện cái thứ ta. Thiệt luôn mấy anh, không cấm đố kỹ càng để cho có nhện xuất hiện nè. Không là nó nó ăn cắp hết thuốc của anh rồi nó lấy đồ của anh đó. Cẩn thận nha, mốt là phải đóng cửa đàng hoàng đó chứ không thôi là nó nó nó vô á. Ui sao mà sao trời trời, trời xem nó bị lộ hàng rồi. <laughs> mình đang làm chuyện đại sự mà anh kia vô giật mình à ở trong đây ồ oh, oh, trong đây đã có rương tiếp và như thường lệ vẫn là vàng ha thiệt luôn á toàn là vàng với vàng thôi chiếc này về mình mình thành đại gia vàng rồi nhiều vàng nhất khu luôn á đấy toàn vàng không à ít nhiều thì cũng cũng là vàng <laughs> bây giờ thử trồng viên kim cương lấy lấy lọc coi nào còn là vàng không vậy người ta cũng cũng muốn có kim cương chứ trời đất ơi thôi ta dồn hết bạn dùng cái rương vô ta lút cái cho xong đi chia ra một cái rương có một cục hai cục vàng à buồn ghê á như vậy thì cái công trình này á nó chỉ cho mình một chút vàng đó thôi à ế ô ui sao cái nhìn cái vòng này quen quen ta ui có cái nào đây là chỗ đánh boss không cái này nó cao lắm mình thấy nó xây cao lắm mà đúng không đúng đúng đúng nó xây cao lắm mà sao kỳ ta để mình tự tự mở một cái con đường cho mình thôi nha coi thử coi à mình biết một siêu năng lực mới nữa là mình có thể trèo <laughs> đúng là người báo mà nè nè nè mình trèo nè Wow, mình trèo hơi bị giỏi luôn Trời đất ơi Siêu năng lực Trèo tường Quá hay Ui, ui, ui trong đây đông quái quá Để mình cởi cái ủng ra để mình giết hết đám này Cho nhanh Đấy, muốn muốn sử dụng đồ mạnh thì mình chịu khó cởi giáp ra xíu ha Thì nó mới phát huy hết sức mạnh của vũ khí được Và trên đây nó cũng không có đồ gì hết Là mình mừng hụt mà <laughs> Và nhờ có công trình này mà mình mới phát hiện ra cái năng lực treo tường cực xịn đó nha thôi đất ơi Cái này chỉ áp dụng khi mình úp mặt vô vách tường thôi nè à. Nè mình trèo lên nè Đó đó đó đó đó đó đó đó Như vậy thì mới mình có thể khám phá những công trình cao mà không cần phải tốn nhiều block đâu á Quá đã luôn Rồi đi tiếp coi Vậy là chúng ta đã khám phá xong được một cái công trình bên thế giới Wakanda rồi ha Hy vọng rằng sắp tới mình còn gặp thêm nhiều công trình ở bên đây nữa Khá là hay chứ Nhưng mà tiếc là nó không có boss hay gì để cho mình đánh thôi Mình chỉ tiếc ở điểm đó à Để mình ăn cái kẹo vô Kẹo của chị ông nâu nâu á Để mình chạy nhanh chứ không gì hết á đó. đó, có tốc độ rồi Đi cho nó đã Bên đây là vẫn là làng mạc à Sau khi mình ấn vô bản đồ để trở về thì nó đưa mình tới vùng nào vậy? Lão quất lão quơ vậy À đăng ký có chị ông nâu nâu kìa Qua wow, massage cho chị ông nâu nâu cái coi Ông rài không có massage cho ông nâu nâu Vô chị ông nâu nâu ơi Lại đây Massage cho chị cái nè À chê hả chê hả Tới công chuyện luôn chứ chê hả Lại đây đây Ui <laughs> nay chị ông nâu nâu sợ mình nè Trời đất ơi nay chị ông nâu nâu cũng biết sợ mình rồi Chứ lúc đầu mình mới vô game ăn hiếp mình các thứ mà Giờ có ngồi nghiệp đi Mình có vỏ đó Úi dò Đá vô mặt liền Đừng có giỡn Ừ ừ đúng rồi con này Chính là con này Hôm bữa nó đánh rắm cho mình bị say sẩm trong mặt nè Mình sẽ trả thù nó Phóng dao cho nó ngẫm <laughs> Người đánh rắm thì ta cũng không có bị choáng đâu <laughs> Quá đã luôn ừ, ừ. Ui mấy con Jun này Jun ghê quá Chạy thôi chạy thôi chạy thôi hmm, cái vùng này không biết nó có xa nhà mình hay không nữa để mình đi lanh quanh coi nó ở vùng savana là mình nghĩ nó cũng gần nhà mình á chứ nó không có xa nhà mình đâu nhà mình gần vùng savana mà sẵn tiện đây khám phá vùng đất mới luôn chứ không gì hết á ở đây coi coi có có gặp con gì mới mới không ừ, hôm ra mình đang đi săn những cái con nhện khổng lồ á để mình tìm ra cọng chỉ màu đỏ nhưng mà không thấy mấy con đó đâu á cây ghê chứ rồi rồi rồi trước mặt mình đang có một cái công trình đó nè Và nguyên một đàn bò vàng luôn Để mình test thử coi một phi tiêu Ủa gì một cái dao Dao năng lượng của mình có xuyên qua được không nha Ồ dao năng lượng mình xuyên qua được một em à Em thứ hai thì không có nhiều sát thương cho lắm Hmm, thôi kệ lấy trái, táo mình ăn Chút vô quánh nhau cho nó căng ha Coi giờ thì chắc mình vô trong kia mình quánh cái con boss luôn đi Mấy tên lính ở ngoài thì mình bỏ đi ha Ui trời trời trời Ở dưới đây còn đường đi xuống công trình dưới nữa nè Ooh. Ngon ta Sẽ làm dấu công trình ở dưới trước đi Tại vì hôm nay mình chỉ khám phá trên thôi Mình còn về nhà làm ít chuyện nữa à, Công trình Dưới lòng đất Lưu lại cái nhẹ đi ha Tên lính đi ra nhà ta có giỏ đó À không tin không tin Không tin đá cho giỡn Cho tởn này chứ đừng có giỡn Coi cái cổng đâu Đây đây đây cổng đây Ui sao đông vậy Siêu năng lực tàn hình Tả tàn hình rồi đừng có dí thế ta Giả bộ không thấy ta đi Giả bộ không thấy ta đi Tàn hình rồi tàn hình rồi <laughs> Giờ tàn hình phải năng nỉ Bọn chúng giả bộ không thấy mình nữa Khổ ghê á Ai nói làm siêu anh hùng sướng đâu Mình thấy khổ nhiều hơn sướng á chứ Rồi tên đại ca các ngươi xuất hiện Hiện đi Đây đây đây tên đại ca của bọn chúng ở đây nè Đó Ui trời trời cái tên này Tháo tét Mình cầm Mình cầm Lại là Boss Slam Boss Slam Quýnh cho người không kịp hồi máu luôn chứ Boss Slam Boss Slam Dồn vô góc Quýnh dính dách luôn Quýnh Ai cho hồi máu hồi máu hộp hồi máu hộ cái hồi máu chấp luôn chấp luôn chấp luôn chấp luôn vô vô vô vô hồi máu U uống máu nè uống máu hơn là tôi chưa mặc full set đồ nha mình mà mặc full set đồ là mình quýnh không có chết đâu <laughs> tại vì mặc full set đồ nó bị nếp đam vũ khí á đây chơi là phải chơi khô máu tới vậy ăn cho tao lấy sức lại nè xong tiếp tục tới công chuyện với bọn chúng thôi ế mình lại tăng lên tiếp thôi Ồ <laughs> Tàn hình đây nè Nó bắn Nó bắn tên mình không có suy nhê luôn á Bộ giáp này chỉ có sát, nhận sát thương từ những cái đòn đánh xa thôi à Bắn tên thì mình cũng không sợ cho lắm á à, Mình sẽ sử dụng kỹ năng gì đây để đánh bọn chúng đấy ta Chắc sử dụng cái khiên đi và cái khiên lên Đó bọn chúng đã không đánh được mình rồi nè Và làm sao để để để mình hiện hình đó mình ấn kỹ năng hiện hình rồi mà nó cũng không hiện hình lại luôn Chết rồi mình bị tàn hình luôn rồi <laughs> Mình không điều khiển được sức mạnh Ôi ôi Đông quá đông quá Quá đông Suốt cho các người bay luôn nè Ôi đông quá suốt bay không nổi hả Suốt lại Ui da suốt hụt suốt hụt suốt hụt Ui ui ui Cá mạc đông quá cá mạc đông quá Mình vô mình kiếm ít đồ coi Ôi trong đây không có rương Chào tuần chào tuần <laughs> quýnh em lại mình có thể trèo tường để trốn á ở đây coi có đồ không nào bên đây có đồ nè trời à và đồ nó cũng đồ dỏm nữa mình trèo tường mình chạy cái nè <laughs> có chịu chưa có chịu chưa mấy tin này cay liền trèo tường trèo tường trèo tường <laughs> mình mà bọn chúng chắc mình cay lắm á kiểu như đang đánh nhau mà mình cứ trèo tường mình trốn như vậy thì nó đâu có làm gì được mình đâu mình chỉ chủ yếu là đánh tên boss thôi à Mấy tên kia thì mình không quan tâm cho lắm Rồi và mở túi nó cũng không hơn nó Toàn ra đồ gì đâu không à Ui giời ơi Ui giời ơi luôn á Ui ui Láo nháo láo nháo Lại tàng hình tiếp rồi tận dụng lúc này thì mình sẽ tẩu thoát á Ôi lại gớt xuống Đừng đừng đừng đừng Trèo lên lại trèo lên lại Đừng gớt xuống như vậy Trèo lên trèo lên Đi ra chỗ khác Đi ra chỗ khác Tên này láo tét thôi tăng lên thôi tăng lên thôi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy thôi chạy thôi chạy thôi ui nó đây còn rương nè lại có thêm vàng sao tao chuồng chuồng chuồng lần này là chuồng thiệt á <laughs> đánh đấm như vậy đủ rồi à, à người dám cản được tao xuống chuồn người bài dính dách chứ đừng có cản được ta cản được cản đường người báo là chết liền ui dưa mai dưa mai chết đó dưa mai chết đó ôi hai con luôn hai con luôn ai vui láo thiệt chạy thôi chạy thôi chạy thôi ui ui ui ui làm siêu anh hùng mà bị trời đất ơi nó dí kì ui tha tha tha tha tha đó mang tiếng siêu anh hùng nhưng mà bị dí ha cũng phải chạy thêm muốn tuột quần thôi à, à, đá đá cho người dân dính dách rồi chạy tiếp nè mổ rồi không mổ rồi chắc mình phải biến hình thành thành thành Iron Man để chuồn thôi biến hình ui da à, chưa kịp biến hình nữa sao con này nó nhanh vậy cái Đó Ham hố làm siêu anh hùng Úi trời trời bộ giáp tàng hình luôn rồi Ủa à không không, mình mặc vô bỏ bỏ sao nó tàn hình là phải <laughs> Mình chưa treo lên mà <laughs> Bị lắc bị lắc <laughs> Đó Nói ai nói làm siêu anh hùng xuống đâu Mình thấy làm siêu anh hùng ăn ảnh sắp mặt luôn á Mình còn chưa kịp Làm gì hết Là bị dùm zombie nó dí nó nó truy sát tới như vậy luôn khổ lắm nhưng mà không sao dù sao thì hôm nay thì mình đã đi tới quê của siêu anh hùng à, Black Panther siêu anh hùng báo đen ha à, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình có đủ thêm nhiều cái gem mới để mình làm ra những bộ giáp mạnh hơn à, bộ giáp của siêu anh hùng báo đen nữa ha <laughs> và nói chung thì mình đánh giá bộ giáp siêu anh hùng báo đen về cái khả năng tiện dụng khi khám phá là rất là cao ha với khả năng là treo tường cực đỉnh luôn rất là tiện lợi để đột nhập ha và các bạn muốn mình chế tạo bộ giáo xuyên hồn tiếp theo nào nhất thì đừng quên comment ở phía dưới nha và chắc sắp tới thì mình sẽ có một chuyến khám phá một thế giới khác hoàn toàn để tìm thêm đồ mạnh chứ vũ khí của mình quá là yếu rồi mình không thể chấp nhận cái sự yếu ớt từ cái vũ khí mình như vậy được rồi ba cảm các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye